và dạ, kính thưa quốc dân và dạ, kính thưa tất cả tôn giáo và dạ, kính thưa 6 tỷ người trên thế giới đi cúng động thổ xây các cung điện vâng. Hoàng đế Lý Điện nhà xây các cụm điện em thờ của nó là đi theo luật pháp tòa án quốc tế cho về xây các cung điện tất cả 6 tỷ người trên thế giới này được hòa bình hạnh phúc đồng thổ xây các cung điện yeah. chiếu theo luật pháp Liên Hợp Quốc trên thế giới đi bằng tiếng Anh 5 tỷ người trên thế giới này 6 tỷ người trên thế giới này à, tất cả các tổng thống trên thế giới tất cả lãnh đạo trên thế giới các tất cả các vị vua trên thế giới xây các cung điện emperor quần đới lên điện và bắt trọng à, quốc à, hội tất cả lãnh đạo Việt Nam quân an quân công an quân đội xây các cung điện emperor quần đới lên điện đi đồng thổ đây dùng đất này để hướng mặt trời mọc đúng giờ sẽ có con điện thôi tháp ăn cắm nhang đi đây dùng đất này kho đạn kho đạn đều xong quy nhơn đang ủi xây mặt bằng để xây các cung điện trân trọng trân trọng anh lấy cái bê giá anh lại để đục con điện này này sẽ cắt con điện này em phải con bé lấy điện đấy à, đục con lấy à, coi như là lấy cái nghề lấy cái nghề đồng thổ mỗi cái lỗ cả cái bên cả hai cái xúc môi và dạ, đi quốc dân đồng bào xây cấp cung điện cho em thờ hoàng đế lên điện thế giới này được hòa bình hạnh phúc cùng nào ấm cho quốc dân đem lại hạnh phúc sống cam thanh bình tất cả tiền quốc hội trong nước ngoài nước chi và tất cả thế giới chi khoản tiền xây cấp cung điện trân trọng trân trọng thank you bao nhiêu sao đây em vào bàn ghế quan trọng lấy đi anh anh anh anh anh, anh cầm quay tôi anh nhìn hình đi nè đây